năm điều ai cũng phải tránh để cuộc sống bình an. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì ai cũng mong cầu có được một đời an yên, nhưng lại chẳng mấy người tìm ra được phương hướng. Đạo Phật dạy rằng, mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều do tâm mà ra. Vì thế, để có cuộc sống bình yên thì con người phải cải biến tâm tính, biết buông bỏ những sân si thù hận. Hãy lắng nghe chia sẻ về 5 điều Phật dạy sau đây để tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc, sống một đời an yên tự tại quý vị nhé. một Có hận thì đừng nhớ. Theo lời Phật dạy, để đạt tới tâm an tịnh, bạn phải luôn tuân thủ tam bất thức – không cần biết ba điều không thù oán không màng tuổi tác không bệnh tật vì vậy để cuộc sống thay đổi từng ngày và vận mệnh thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hãy học lời đầu tiên hãy bỏ đi hận thù và quên đi muộn phiền hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà phải bằng tình yêu đây là chân lý muôn đời bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm bao dung cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi thay vì ghét bỏ người khác tại sao bạn không một lần thử mở lòng mình và khoan dung với họ đối xử với lòng từ bi độ lượng không phàn nàn buông bỏ hận thù là cách giúp cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và bình an mỗi ngày người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất, người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất và người lãng quên trước là người hạnh phúc nhất. Một thiền sinh hỏi, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại. Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ à, Nhẹ cả người coi như là xong Sư phụ đáp Chưa xong Con về tịnh tâm Mở hết lòng ra và thương yêu họ Người đệ tử gãi đầu Tha thứ thôi cũng đã là quá khó Lại phải thương họ thì Thôi được con sẽ làm Một tuần sau người đệ tử trở lại Mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo, tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ sư phụ cười họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ nếu ai đó làm tổn thương hoặc mất niềm tin thông thường bạn sẽ giận dữ và nhớ mãi trong một thời gian dài nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy chính mình mới là người hành hạ mình chứ không phải bất kỳ một ai khác Hãy nhớ một điều, tất cả những hận thù muộn phiền rồi cũng sẽ qua đi và thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Tâm hồn con người vốn dĩ giống như là một chiếc bình vậy. Chúng ta muốn chứa đựng trong đó là nước tinh khiết hay là thuốc độc đều là do ta tự quyết định. Nếu lòng thù hận là lựa chọn để chứa vào trong tâm hồn thì chắc chắn nó sẽ là thứ thuốc độc giết chết ta một cách từ từ Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng nói, khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng nếu không thể để nỗi đau và sự oán hận của mình ở lại đằng sau thì chính là tôi vẫn còn đang ở trong tù. Tha thứ cho người khác không hề làm ta thấp hèn mà ngược lại khiến ta trở nên mạnh mẽ cao thượng và được người khác tôn trọng hơn càng xem nhẹ mọi thứ tâm càng dễ thanh tịnh hạnh phúc càng ngập tràn thứ hai có giận thì đừng ôm giữ người gây khó khăn cho ta cũng giống như là những chiếc gương vậy họ giúp chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta đã tạo ra một phiên bản méo mó và phóng đại về bản thân mình chúng ta tìm thấy con người thật của mình và sống thật với bản thân bằng những gì chúng ta đang có Hãy biết ơn những người gây khó khăn trong cuộc sống của bạn. Hãy học từ họ và họ sẽ chỉ cho bạn biết chính xác đâu là mẫu người bạn không muốn trở thành. Nhẫn theo quan niệm của đạo Phật chính là đón nhận sự khinh bỉ nhục mạ với một tâm thế bình thản, không giận tức. Nhẫn nhịn là tránh xa sự tranh cãi vô lý, là dùng chánh niệm để thắng tà niệm, là dùng tình thương để cảm hóa sự sân hận, là dùng trí huệ để mọi việc ôn hòa. Rất nhiều đôi vợ chồng cãi nhau vì không kiềm chế được sự nóng giận đã dẫn đến những sự sát thương hoặc những lời nói làm tổn thương nhau rồi dần dần cũng chính bởi những lời nói ấy làm tình cảm vợ chồng sứt mẻ dẫn đến chia lìa con cái chính là người chịu thiệt thòi nhất. Bạn bè của nhau không kiềm chế được sự giận dữ đã đả thương nhau rồi khi lâm cảnh tù tội mới hối tiếc phút giây đã không giữ được sự bình tĩnh đáng có, nhẹ hơn thì dẫn đến bất hòa, mối lương chi lâu nay đổ vỡ. Khi tỉnh thức rồi mới thấy mất đi chi kỷ bao năm. Sân hận tất yếu sẽ dẫn đến mất lý trí thiệt hại đến bản thân đến người khác, oán kết chất chồng, oan trái nhiều đời sau không giải được, nghiệp báo luân hồi mãi đến kiếp sau sự tức giận chỉ giống như là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên lại chính là mình. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng đâu ngờ được đó lại là làm hại bản thân mình. Thầy Thích Tâm Nguyên đã dạy, nếu một ngày bạn cảm thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố làm gì với tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống, bình lặng, tĩnh tâm một chút đã, rồi hãy bắt đầu công việc mới. Nhưng người trong phòng tối, đánh nhau với bóng tối là vô ích, bởi căn bản việc bạn phải làm là bật đèn lên. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó. Thứ ba, có yêu thì đừng buông tay. Tình yêu là một trong những tình cảm phức tạp và thiêng liêng của mỗi con người. Hữu duyên, vô duyên vốn là những lời Phật dạy về tình yêu cần thấu suốt. Người có tình thì cách ngăn, cũng chỉ là khái niệm, người vô tình thì trước mặt cũng như không. Bởi vậy, trong cõi nhân sinh hơn 7 tỷ người, ta cũng chỉ gặp yêu và nên duyên chỉ với một người mà thôi. Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối. Nói thế để thấy rằng gặp gỡ nhau là duyên, yêu và gắn kết với nhau là nợ. Nhưng chữ nợ đó tự mỗi người cần phải biết trân quý và nâng niu phải biết bồi đắp cho duyên lành gặp gỡ nhân duyên trăm năm sai một phút quay đầu nhìn lại tất cả đã thành không bởi vậy cội nguồn của tình yêu không chỉ là duyên nợ mà nó nằm sâu trong mỗi chúng ta ai cũng muốn tìm được một người thật sự tâm đầu ý hợp rồi tính chuyện trăm năm đôi khi mê mải theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức quên mất mình đang ở chuyện xa mắt gần khi thực sự yêu thương một ai đó hãy để cho người đó được là chính mình sự soi xét quá mức sẽ làm cho đối phương ngột ngạt trong tình yêu và tất yếu chia tay là điều khó tránh khỏi một mối quan hệ muốn trường tồn thì luôn cần có sự vun đắp và nỗ lực từ cả hai phía đó chính là chân lý của mọi mối quan hệ bền vững không ai có nghĩa vụ phải thích bạn cũng không ai phải có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả vì thế, bạn hãy học cách thể hiện sự trân trọng đối phương dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phật dạy rằng yêu hay được yêu đều là duyên phận, bạn nên chấp nhận nó. Hôm nay bạn cho qua thì kiếp này tình yêu sẽ không bao giờ đến với bạn. Hãy biết sống hết mình và yêu hết mình, đừng đợi đến khi họ ra đi mới tiếc nuối. Tại sao lại không chọn người đó? Tại sao lại để người đó ra đi? cuộc đời vốn dĩ vô thường chúng ta không thể biết trước mình còn có thể gặp được những người thân thương thêm bao nhiêu lần nữa con người không là chủ nhân của thời gian và không bao giờ hiểu được luật chơi của nó bởi thời gian có thể lấy đi những gì chúng ta trân trọng nhất bất cứ lúc nào nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình thế nên nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó hãy trân trọng và yêu thương họ trong từng khoảnh khắc hãy ở bên họ nhiều nhất có thể bởi bạn đâu biết được rằng họ có thể ra đi ở những lúc bạn không ngờ tới nhất thứ tư là có phúc thì hãy tận hưởng con người thế gian ai ai cũng không ngừng theo đuổi hạnh phúc mong muốn có được phúc báo trong đời người hữu hạn nhưng điều gì mới là hạnh phúc chân chính đây? Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế nên ta tất bật đến bây giờ. Dòng đời vội vã cuốn ta theo dòng chảy những tất bật của công việc, chuyện học hành, những bận rộn, cuộc sống thường nhật, những xâm nhập của công nghệ hiện đại, những mối quan hệ. Tất cả, tất cả cuốn ta đi chạy theo thời gian. Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn – bởi vì bạn không bao giờ biết được ngày mai sẽ mang đến điều gì có hạnh phúc có hưởng thụ mọi thứ đến và đi phật hỏi đệ tử cuộc sống người ta được bao nhiêu các đệ tử thay nhau trả lời 80 năm sai 70 năm còn sai 60 năm sai vậy người ta sống bao lâu phật mỉm cười đáp đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở đừng ỉ vào quá khứ và cái sắp tới hãy sống với thực tại thiền sư thích nhất hạnh đã từng có những lời dạy sâu sắc về giá trị của việc tận hưởng thời gian hiện tại thời gian thật sự vô giá đôi khi chính vì nhịp sống vội vã chúng ta để vụt mất đi những phút giây dành cho chính bản thân gia đình và những giá trị khác trong cuộc sống của mình chậm lại một chút sống trọn từng phút giây và cảm nhận sự hiện hữu của vạn vật trong từng khoảnh khắc, ta sẽ biết được mình đã bỏ lỡ những vẻ đẹp gì của cuộc đời trong những tháng ngày chạy đua với nhịp sống. Quý trọng thời gian chính là chúng ta biết quý trọng giá trị của cuộc sống. Hãy nhớ rằng đời người là vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Bệnh tật là điều không ai có thể tránh được. Cuộc đời này chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua những lần đau bệnh, cần yêu quý cuộc sống, trân trọng sức khỏe từng phút từng giây mình đang sống trên cuộc đời này. Cuộc sống này là của chúng ta, nếu bạn không cho mình sự an lành hạnh phúc thì sẽ không ai đem đến cho bạn. Hãy dành tặng cho tâm hồn ta được an lành. Mỉm cười đối mặt với sai lầm và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, có thể bạn sẽ không kết thúc một cách chính xác ở điểm mà bạn muốn đến, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ đến được nơi mà bạn cần phải đến. Và thứ năm, có tiền thì đừng keo kiệt. Theo lời Phật dạy thì tiền không có gì là xấu, ai cũng có quyền làm giàu để nâng cao sự sống ngoài việc lo tròn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình và xã hội. Những ai làm ra tiền bạc bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, bằng sự siêng năng chăm chỉ để tạo dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc lại càng đáng trân trọng. Tuy nhiên, đạo Phật dạy, có tiền đừng keo kiệt, bằng không sẽ tự chặn đứng tiền đồ của bản thân. Tiền có thể mang lại những đổi thay trong cuộc sống theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Một người khi làm ăn được lợi nhuận càng nhiều thì tham vọng càng lớn, thuyền to sóng lớn. Có nhiều người rất ham thích tiền, mê tiền đến nỗi lãng quên trách nhiệm đối với gia đình và người thân. Có lúc chúng ta lại rơi vào một cực đoan khác là keo kiệt, cũng chính là hẹp hòi, tiếc rẻ và buồn xỉn. Có người tuy không có tài sản gì nhưng họ lại rất rộng rãi, bằng lòng đem tất cả tài vật chia cho người khác cùng hưởng. Nhờ họ sống rộng rãi như vậy cho nên được nhiều người tin tưởng. Ngược lại những kẻ keo kiệt, không có mối quan hệ tốt với mọi người, không được ủng hộ và yêu thương. Người keo kiệt bủn xỉn, chỉ muốn thâu hết tiền của thiên hạ vào trong túi của mình, tuyệt chẳng muốn chi một cách nhỏ cho ai. Có kẻ buồn xì đến mức ngay cả việc sắm sửa cho mình cũng chẳng dám chi tiêu. Nếu buộc phải chi ra một chút tiền, ắt cau nhau gắt gỏng, tâm như là có lửa thiêu đốt ở bên trong. Ngồi trên đống tài sản mà cam phận hèn mọn, ăn mặc tan tiện, thật đáng xót thương. Nhân không tham nên quả không khổ. Khi mọi người biết được do chính lòng tham muốn mà bị khổ thì hãy đoạn tận. Trừ bỏ lòng tham này thì quả vị an lạc hạnh phúc sẽ hiện diện. Đức Phật dạy rất thực tế là các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Keo kiệt buồn xỉn nhà Phật gọi là san tham. Phước đức ít như băng mỏng mà nghèo túng nhiều như mưa dầm. Sống quá tham lam, rất dễ vướng tạp niệm, bất chấp tất cả, làm những việc táng tận lương tâm để trở nên giàu sang – sống quá ích kỷ dần dần sẽ đánh mất những mối lương duyên tốt đẹp, thêm thù bất bạn khiến bản thân kiệt quệ vô cùng. Cho nên dù bạn đang giàu có cũng xin đừng tham lam keo kiệt, bởi bố thí là nhân của giàu có và cho đi là còn mãi. Một miếng ăn ta hoan hỉ giúp người qua cơn đói hôm nay sẽ là cứu cánh cho ta trong nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Đức Phật đã từng dạy đạo không nằm trên bầu trời đạo nằm trong tim và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thức tỉnh hãy cùng nhau xem và ngẫm những lời phật dạy về cách sống ở đời luật nhân quả về tình yêu thâm thúy để chúng ta biết trân trọng cuộc sống này hơn biết trân trọng về những gì mình đang có và học cách sống tốt với nhau hơn cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo